À, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ờ, bất động sản nhà đất Hà Nội à, Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà tại phường Phương Canh quận Nam Từ Liêm đây hiện tại nó đang đứng trước cửa của ngõ ngôi nhà đây đây các bạn có thể nhìn thấy đây ngõ đây là ngõ đi vào ngôi nhà à, ngõ trước cửa của ngôi nhà rộng 2 m hai các bạn nhé cách đường ô tô 10 m đây trước à, tôi đang đứng ở ừ, phía trước của tầng 1 ngôi nhà đây hiện tại tầng 1 của ngôi nhà thì ờ, mặt tiền đều được chúng tôi ốp ờ, đá đá granite đây các bạn có thể nhìn thấy đây. À, còn hệ thống cửa của tầng 1 thì là cửa hai lớp bên ngoài là cửa xếp và bên trong là cửa hố trò ở gỗ đấy đây chúng ta có thể ngắm ờ, lại phía mặt tiền của ngôi nhà đây ngôi nhà này hiện tại là chúng tôi đang ờ, vào quá trình hoàn thiện tiếp theo đây tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong tầng 1 của ngôi nhà bên trong tầng 1 của ngôi nhà thì uh, bao gồm một phòng khách đây phòng khách ở phía này và một phòng ờ, bếp phòng ăn các bạn có nhìn thấy đây là cửa này đây là phần ờ, bếp à, về phần bếp của ngôi nhà thì sẽ được mặt đá thì sẽ được làm là từ đá tự nhiên phần tủ bếp sẽ là từ gỗ son đào và chậu rửa thì là inox 304 hàng nhập khẩu chúng ta còn cảm lại đây là không gian của phòng khách này trên này có một cái quạt là Panasonic hệ thống à, trần thạch cao đèn led đây là phần nhìn rõ và đây là phần bên này là chính là cầu thang về phần cầu thang thì hệ thống mặt bậc và của bậc thì đều làm từ à, đá tự nhiên mặt à, bậc thì làm từ đá đen và của bậc thì là đá trắng hệ thống ờ, tay vịn thì là từ ờ, gỗ trò song yến đây, các bạn có nhìn thấy <clears throat> và đây là ờ, một nhà vệ sinh phụ ở tầng 1 à, tầng 1 thì nhà vệ sinh này bao gồm một cái bồn cầu một cái vòi xịt bên trong này thì là hệ thống máy bơm đây các bạn có nhìn thấy và sau đây thì chúng ta sẽ lên trên thầm tầng 2 để tham quan trên tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế một tầng à, một phòng ngủ rộng. Đây các bạn này. Đây là tầng 2 này, một nhà vệ sinh này. Đây là tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 này thì sàn thì chúng tôi sẽ lắp sàn gỗ. Đây là trên này là hệ thống trần thạch cao đầu chờ của điều hòa và cửa sổ của cách âm làm từ nhựa loại thép hệ thống cửa trong phòng thì đều làm từ khuôn trò và cánh dâu nhé <laughs> về phần à, thiết bị vệ sinh thì chúng tôi bao gồm à, à, bồn cầu này thiết bị lavabo gương móc treo và đầu chờ và mình nóng lạnh. đây tiếp theo đây chúng ta sẽ lên tầng 3 của nha. đây, trên tầng 3 này chúng tôi đã lắp à, bắt đầu lắp thiết bị rồi đây đây cũng bao gồm bồn cầu vài xịt đầu ờ, chờ của mình nóng lạnh này rồi sen hệ thống lavabo gương cửa nhà vệ sinh thì là cửa nhôm Việt Pháp đây là tầng 3 của người nhà bao gồm hệ thống cửa hệ thống ờ, trần thạch cao cửa thông phòng và gạch cắt nền à, tôi xin nhắc à, về thông à, tin của ngôi nhà các bạn nhé ngôi nhà có diện tích là 30 mét vuông xây 4,5 tầng vị trí nằm ở ngay đường Phương Canh quận Nam Từ Liêm và giá hiện tại chúng tôi đang chào bán là 2 tỷ 650 triệu đây tiếp theo chúng ta sẽ lên tầng 4 của ngôi nhà Thank you. Sao nhờ thì không không Đập vào Đập vào Đây, trên đây là tầng uh, à, tum của tầng 5 này tầng 4 thì cũng như tầng 3 thôi các bạn nhé cũng một phòng ngủ một phòng vệ sinh hiện tại thì chúng tôi đang dọn vệ sinh nên chúng ta lên thẳng trên tầng 5 đây là sân thượng rất là rộng của nhà đây chúng ta có thể đây thì sau sẽ là máy tôn thùng cột đây hệ thống à, tét nước này đây, chúng ta có thể nhìn thấy xung quanh dân cư rất là đông đi à, cách đây khoảng tầm 200 mét là gian trường cấp 1 trường à, cấp 2 và khu vui chơi cách sân vận động nhà 3 km ngay gần trường đại học Đông Á và trường cao đẳng FPT ngôi nhà có diện tích là 30 à, mét hướng đông nam các bạn nhé bên công ty tôi có hỗ trợ vay vốn ngân hàng à, tối đa lên đến 70% nếu mà các bạn nào có nhu cầu thì à, bên tôi sẽ hỗ trợ làm tất cả các thủ tục và lo phí sang tên à, các bạn có thể đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để tham gia theo dõi à, các video khác thường xuyên hơn xin chào và hẹn gặp lại